những đây đã hiện lên rất đầy đủ và chính xác rồi Angola Welcome các bạn quay trở lại khóa học Angular 13 .NET Core API SQL e Server 2022 Bài 14 Ở bài này thì chúng ta sẽ clone ra danh sách món ăn Và trước thì chúng ta đã thêm sửa xóa xem xong ờ, cái ờ, thực đơn rồi bây chúng ta sẽ xem món ăn đầu tiên thì chúng ta sẽ copy ờ, thư viện ở danh sách thực đơn component.ts sau đấy chúng ta sẽ copy nguyên phần hàm bên trong đây tôi sẽ copy từ đây trước đấy rồi tiếp đến là những cái này rồi sẽ có nguyên tất cả những cái bên trong đè lên trong này phần ờ, copy ờ, paste này ờ, có vẻ là đơn giản thôi các bạn sẽ cố tự thực hành những phần thêm sửa xóa tiếp theo nhé và nếu có vấn đề thì hãy ờ, hỏi tôi ở trong phần comment hoặc ờ, chat cho tôi ở Facebook Hàn Quá Nhanh. Tôi sẽ cố gắng giải đáp câu hỏi của các bạn. Sau khi ờ, copy xong thì chúng ta sẽ thêm cột. Chúng ta sẽ thử chạy lại API và xem có những cột gì đây có 5 cột tất cả chúng ta sẽ vẽ ra các cột của danh sách thôi đây sẽ là mã món ăn này thực ra phần à, món ăn này không khác gì mấy so với thực đơn nhưng mà sẽ có một số phần nâng cao hơn chúng ta cùng thực hành và tìm hiểu nhé Đấy, món ăn này tên món ăn Rồi, dạ, còn hai cột là thực đơn và ngày tạo nữa tôi sẽ copy hai thẻ TH và pet xuống thay đổi tên thực đơn à, <coughs> thực đơn không phải là thức ăn và người tạo tùy chọn thì tôi vẫn giữ nguyên còn phần hình ảnh thì à, chúng ta sẽ thảo luận và thực hành ở những bài sau phần thêm hình ảnh cho món ăn sẽ là một phần vô cùng khác biệt so với danh sách thực đơn tiếp đến thì tôi sẽ gọi phần à, binding dữ liệu ở phía dưới rất là đơn giản đúng không các bạn chúng ta ờ, chỉ bàn lôn lại ở phía thực đơn thế là xong chúng ta hãy cùng kiểm tra à, chúng ta chưa gọi đến uh, ờ, html danh sách món ăn này đây chúng ta sẽ gọi lại app DS dsm ăn rồi như vậy là đã gọi xong Đây cùng kiểm tra lại món ăn à service của chúng chúng ta vẫn chưa thay đổi nên là nó đang gọi list uh, ờ, thực đơn có 5 bản ghi đây chúng ta sẽ đổi lại thành ds món ăn theo tôi thấy thì uh, những đây đã hiện lên rất đầy đủ và chính xác rồi theo tôi thấy thì